ở Hóc Môn này, một à, căn nhà xây dựng với biệt thự ngang 15 và độ sâu là 25 m nha quý vị. Và được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu. Căn nhà mình thì à, vừa thiết kế tân cổ điển và thiết kế theo à, kiểu mái thái này nha quý vị và căn nhà chúng ta thì góc hai mặt tiền rất là đẹp và tuyệt vời nha. Đây là bên ngoài khu vực vị trí của căn nhà góc hai mặt tiền này. Một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt đẹp à, đường thông Đấy, với ờ, ở đây thì ờ, gia đình mình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh đấy, và có thể là mở văn phòng công ty cũng như là kinh doanh đa ngành nghề nha quý vị. Một căn nhà biệt thự góc hai mặt tiền rất là đẹp nha. Xây dựng một trệt và một lầu. Và căn nhà chúng ta thì có hướng chính là hướng ờ, đông và hướng bắc nha quý vị. Đây là con đường đi vào này. Đấy, từ ngoài đường chính đi vào căn nhà chúng ta thì uh, chừng cỡ khoảng uh, 5 đến 70 mét đi bộ mà thôi nha quý vị. Và con đường của căn nhà đây mình đây là một con đường thông Đấy, với uh, vị trí thì phải nói là khá đẹp và tuyệt vời như quý vị. Và căn nhà chúng ta thì ở góc hai mặt tiền. Đấy, nằm uh, ngay góc luôn nha anh chị. Ngay sát bên với lại chợ Hóc Môn luôn nha quý anh chị. Và căn nhà này thì ờ, đang có mức giá bán cực kỳ là mềm mại và với căn nhà mới đẹp và có sổ hồng riêng cũng là pháp uh, lý giấy tờ đầy đủ và hoàn công uh, cho gia đình mình rồi.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 và có sơn màu vàng đồng CNC và kết hợp với hệ khóa à, à, thông minh nha quý vị. Bên ngoài khóa bằng vân tay nha. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái à, khoảng à, khu vực sân vườn đường trước này, khu vực trồng cây. Đây, đường trước căn nhà mình. Một căn nhà góc hai mặt tiền rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Biệt thự sân vườn góc à, hai mặt tiền khá đẹp và với xây dựng một trệt và một lầu. Công năng sử dụng nhà mình là khu vực à, sân đậu xe máy rồi gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau như quý vị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có phòng sông hơi, phòng tập gym nha. Một căn nhà biệt thự sân vườn rất là đẹp nha anh chị với à, không gian thiết kế rất là tuyệt vời và khi mua căn nhà này sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất kèm theo Đấy, và với giá bán thì cực kỳ là mềm mại và yêu thương cho đại gia đình mình nha quý anh chị Nhà mình thì uh, uh, có hai cửa nhá, một cửa trước và cửa bên hông, khu vực đường sau của căn nhà mình nha quý vị. với ờ, căn nhà biệt thự sân vườn khi mua thì sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất kèm theo cho căn nhà mình. Đấy, với thiết kế một phong cách phải nói là vừa uh, tân cổ điển mà vừa hiện đại luôn nha quý vị. Vâng, vào bên trong thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian cũng là thiết kế cái phòng khách của căn nhà mình này. Đây là một căn nhà chính chủ xây ở và nay không có nhu cầu ở, cần à, chuyển về à, thành phố cho nên là cần bán lại cho những khách hàng nào đang có nhu cầu mua và sinh sống cũng như là định cư ở đây. Thì với căn nhà vị trí phải nói là rất đẹp, một không gian rất là xanh mát và rất là tuyệt vời như quý vị. Khu vực đường trước thì uh, cửa sẽ được gia chủ làm những cái chất liệu là gỗ uh, căm xe rất là chắc chắn và được làm bốn cánh nha quý vị. Và bên trong của căn nhà mình thì uh, khi mua sẽ được gia chủ là để lại tất cả nội thất kèm theo. Đấy với full nội thất rồi. Bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Và kết hợp với những bộ sofa này và có tivi kèm theo là tủ nha. Sàn thì uh, được gia chủ là lót gạch uh, bóng kính gạch 60 ờ, mà nhân 1m2 nha quý vị. Đây và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có trần thạch cao và kết hợp với hệ thống đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng căn nhà mình. Với căn nhà mình thì ờ, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 13 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha cho những khách hàng nào à, mua nhanh và với giá cực kỳ là mềm mại trong cái dịp à, đầu xuân năm mới nha quý vị thì ờ, gia đình khách hàng chúng ta xem uh, sơ qua được về căn nhà cũng như là cảm thấy uh, có nhu cầu để sở hữu căn nhà với biệt thự góc hai mặt tiền đẹp như thế này thì uh, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và cũng như là xem sổ và xem twitter và gặp trực tiếp ngay um, anh chị uh, dễ thương và vui tính đấy với đầu xuân năm mới thì thương lượng với những cái giá cực kỳ là mềm mại và giá tốt cho đại gia đình chúng ta mua nha Khu vực đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực à, bếp à, ăn và khu vực nấu nướng đường sau này. Bên trên thì chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống trần thạch cao và có đèn chiếu sáng cũng là đèn led và đèn chùm cho căn nhà mình nhé quý vị. Đây với một không gian khu vực phòng ăn riêng và khu vực nấu nướng riêng nhé quý vị. Đây với khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có cái khu vực phòng vệ sinh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 Đây và được uh, gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho căn nhà mình nhá. Và đây là toàn bộ những cái không gian và thiết kế bên dưới tầng trệt của căn nhà mình. Và di chuyển lên bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, không gian phòng ngủ ở bên trên tầng lầu như quý vị. Và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng sắt và lan can cũng được làm bằng sắt nha Và sơn màu vàng đồng CNC nha quý vị. Bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình này, khu vực phòng ngủ đường trước nha anh chị. Và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt và một lầu có 3 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh nha quý vị. Và nhà mình thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị khách hàng chúng ta mua thì à, chỉ việc là sách ba về ở thôi. Đấy với căn nhà biệt thự góc hai mặt tiền khá là đẹp này quý vị. Đây không gian thiết kế rất là rộng và đẹp nha Ngang là 15 và độ sâu là 25 mét nha quý vị Xây dựng một trệt và một lầu Với căn nhà góc và vị trí ngay đường thông ở đây thì ờ, khách hàng chúng ta di chuyển về khu vực ờ, trung tâm thành phố rất là gần nha quý vị Chỉ đi xe máy mất chừng cỡ khoảng 20 đến 25 phút thôi Và khu vực đường trước đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái um, uh, sân đường trước đây, Cũng như là ban công đường trước nha quý vị Đây ra những các cái ban công để à, gia đình mình chúng ta có thể là phơi đồ và giặt rũ ở bên trên cũng được nha quý vị. Và khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nha. Có phòng à, tắm đứng và phòng sông hơi. Đấy, với đường sau thì chúng ta sẽ có giường này, có tủ này. Đấy, nhà mình thì đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Anh chị khách hàng chúng ta mua thì chỉ việc là sách vali về ở thôi. Một căn nhà thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ 13 tỷ 800 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha quý vị. Đấy, dịp đầu xuân năm mới thì à, còn thương lượng bớt cho đại gia đình khách hàng chúng ta mua nhanh. Khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ tiếp theo và có phòng sông hơi. Đây và không gian phòng vệ sinh nha quý vị. Đây, khu vực phòng sông hơi nha quý vị. Sông hơi đá nóng nha và được tặng full nội thất đều hết rồi từ những các cái giường cái tủ và có điều hòa luôn này quý vị một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và thiết kế tuyệt vời mang một cái phong cách nhìn rất là sang trọng nha anh chị lại với uh, thiết kế rất là đẹp nha